nhân định, phân tích, soi kèo và biến động tỷ lệ kèo trận Malaysia gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 19 h 30 tối hôm nay, ngày 7 tháng 1. Có một sự thật đó là đội tuyển Malaysia chứ không phải là Việt Nam hay là Indonesia mới lại chính là đối thủ mà người Thái ngại gặp nhất ở trong khu vực. Trên thực tế, ở thành tích đối đầu lịch sử giữa hai đội cũng cho thấy điều này khi người Thái chỉ thắng 35 trận trong khi đã để thua 43 trận trong những lần đối đầu với Malaysia trước đây. Điều đáng chú ý là ở 6 trận gần nhất trong 5 năm trở lại đây, đội tuyển Thái Lan cũng đã không thể giành chiến thắng được trước bầy hổ Malai với kết quả là hai hòa và 4 thua. Những con số đối đầu này rõ ràng đang đặt ra nhiều áp lực cho voi chiến trước trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 ở sân vận động Bukit Jalil, nơi họ chưa từng giành được nổi dù là một chiến thắng ở đây. Tại AFF Cup 2022, Thái Lan cho dù đang là nhà đương kim vô địch nhưng lại không được đánh giá quá cao cho khả năng bảo vệ chức vô địch khi họ không có được một đội hình mạnh nhất tham dự giải. Với nhiều trụ cột vắng mặt, trong đó phải kể tới nhạc trưởng Chanathip Songkrasin. Người Thái đã thực sự chơi không quá nổi bật trong hành trình ở vòng bảng. Việc để mất đi các tiền vệ tài năng khiến các tình huống tấn công của đội bóng xứ chầu vàng mất đi khả năng tạo đột biến và sáng tạo. Và nếu như không có sự xuất sắc của các lão tướng như là Dangda hay là Theraton, có lẽ là họ đã không thể giữ được ngôi đầu bảng. Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Malaysia sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch Thái Lan khi họ chơi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 dưới sự cổ vũ của gần 6 vạn cổ động viên nhà cuồng nhiệt. Sức nóng của cuộc chạm trán là không phải bàn cãi khi mà 59.000 vé ở trên sân Bukit Jalil được bán ra hết veo trong vòng chưa đầy 24 giờ. Huấn luyện viên Kim Pangon hiểu rằng bầu không khí rực lửa từ khán đài sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đoàn quân Harimau Malaya trong cuộc tiếp đón nhà vô địch Thái Lan. Malaysia chuẩn bị không thực sự tốt ở giải đấu năm nay khi mà câu lạc bộ Johor Darul Takzim từ chối nhà quân cho đội tuyển quốc gia. Bất chấp những khó khăn ban đầu thì họ càng đá, càng cho thấy được sự tiến bộ rõ rệt. Ngoài thất bại trước tuyển Việt Nam, Malaysia đã có hai màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở sân nhà trước Brunei và Singapore. Dưới thời huấn luyện viên Kim Bangon, lối chơi tấn công của Harimau Malaya khá đa dạng. Họ cũng không ngại pressing tầm cao nhờ vào nền tảng thể lực dồi dào. Ngoài thủ quân Fasai Halim thi đấu nổi bật, những cái tên như là Darren Lock, Stowinkin hay là Brendan Gan cũng thể hiện được vai trò quan trọng giúp Malaysia vào bán kết. Điểm mạnh của Malaysia lúc này đó là sức mạnh về cơ bắp, thể lực và tốc độ. Và với sự hưng phấn nhất định cùng với lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn đủ sức chơi ngang ngửa với các vị khách đến từ Thái Lan ở trong bảng đối đầu chiều nay. Theo giới chuyên gia nhận định, các trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan luôn diễn ra rất quyết liệt và giằng co. Với tư cách là đội bóng cửa trên, Thái Lan vẫn được đánh giá là sẽ chủ động cầm bóng tấn công chủ nhà. Trong khi đó thì Malai sẽ tận dụng cơ hội lợi thế sân nhà để nỗ lực giành kết quả có lợi trước khi bước vào trận lượt về. Chuyến làm khách đến Bukit Jalil chứa đựng nhiều cạm bẫy với đội bóng của luyện viên Manor Polking bởi vì họ vấp phải đối thủ kỵ dơ cực kỳ khó chịu. Thống kê đã chỉ ra rằng sau cuộc chạm trán gần nhất thì Thái Lan đã không biết đến mùa chiến thắng trước những chú hổ Malay. Với một khí thế hừng hực chủ nhà đang quyết tâm giành chiến thắng, lấy đà tâm lý ở cuộc tái đấu tại Bangkok. Những thông tin bên lề Trong 112 lần đối đầu giữa đội thì Malaysia thắng 41, hòa 34 và thua 37 trận. Lần cuối cùng Thái Lan đánh bại Malaysia ở một giải đấu chính thức đó là AFF Cup 2014. Thái Lan có lần thứ 6 liên tiếp lọt vào bán kết AFF Cup. Họ cũng là đội ghi được nhiều bàn nhất ở vòng bảng với 13 bàn thắng về đội hình dự kiến của hai đội. Tuyển Malaysia, các cầu thủ dự kiến Hami, Dominic Tan, Roven Thiran, Sarun Nazim, Fasai Halim, Brendan Gan, Sterwin Kin, Darren Lock, Rituk, Mukari Amak, Safawi Rasis. Tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Fotachiu, Hai Prakon, Bunmathan, Hemvibun, Grayson Adisak, Tarasin Dangda, Bodin Fala, Sumanya Purisai, Kaman, Ekanit Panja, Sufanan Berirat. Biến động tỷ lệ kèo trận Malaysia gặp Thái Lan Kèo châu Á trận Malaysia gặp Thái Lan lần đầu tiên được niêm yết là vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 4 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái châu Á đánh giá cơ hội thắng kèo của Thái Lan là nhỉnh hơn qua mức kèo chấp là 1 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo voi chiến ăn 0,90 và đặt cửa Indonesia ăn 0,92. Trên thị trường giao dịch đã có nhiều biến động xảy ra khi tỷ lệ kèo đã từng có lúc đạt đỉnh là Thái Lan chấp 1 trên 2 trái. Tuy nhiên thì trước sức ép của các nhà đầu tư châu Á, nhà cái đã phải điều chỉnh về mức kèo là voi chiến chấp 1 trên 4 trái ăn 0,87 và theo kèo dưới ăn 0,95. Điều này đã cho thấy được là người chơi châu Á nghi ngờ về một chiến thắng của Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ngoài trận thua Việt Nam với tỷ số là 3-0 ở thánh địa Mỹ Đình thì Malaysia đã toàn thắng 3 trận còn lại, qua đó ghi tên mình vào bán kết. Với thành tích thắng kèo tới 12 trên 13 trận gần đây trên sân nhà thì Hổ Malai đang rất tự tin sẽ khiến Thái Lan phải một lần nữa ôm hận trong trận bán kết lượt đi dậy đội. Đây là điều có thể xảy ra bởi vì Thái Lan thi đấu không thực sự thuyết phục ở kỳ AF Cup năm nay. Cụ thể là voi chiến phải rất vất vả mới hòa trên sân nhà của Indonesia và chật vật đánh bại Campuchia với tỷ số 3-1. Không những vậy, thành tích đối đầu cũng đang chống lại đội bóng xứ Chùa Vàng khi đã để thua kèo 7 trên 10 trận vừa qua. Đáng chú ý là Thái Lan thua kèo cả 6 trận khi viếng thăm Hồ Mã Lai. Với những con số thống kê này, nằm kèo dưới sẽ là sự lựa chọn an toàn cho người chơi châu Á. Nên chọn Malaysia, tỷ lệ là 1 trên 4. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu trận Malaysia gặp Thái Lan Lần đầu tiên, trận đấu này được niêm yết là vào lúc 19h40 ngày 4 tháng 1. Thời điểm đó, nhà cái châu Á để kèo tài xỉu ở mức là 2, 1 trên 2. Theo tài ăn đủ và chọn xỉu ăn 0,80. Sau hơn 2 ngày lên kèo thì nhà cái đã phải có sự điều chỉnh về tỷ lệ khi hạ kèo tài xỉu xuống còn là 2, 1 trên 4. Theo kèo tài ăn 0,79 và đặt cửa xỉu bỏ 0,99. Điều này đã cho thấy được là người chơi không tin cuộc thư hùng giữa Malaysia và Thái Lan có nhiều bàn thắng được ghi. Những trận đấu ở sân nhà của Malaysia luôn diễn ra một cách cởi mở và thường kết thúc trong những cơn mưa bàn thắng. Bằng chứng là có tới 8 ở trên 9 trận đã thi đấu trong năm 2022 của Hồ Mã Lai khép lại trận đấu với ít nhất là 3 bàn thắng được ghi. Trong khi đó thì có 3 trên 4 trận đấu của Thái Lan ở kỳ AFF Cup năm nay khép lại trận đấu nhiều hơn 2,5 bàn thắng. Với lối chơi đôi công cởi mở của hai đội thì kịch bản về một trận cầu tương bừng bàn thắng giống như là 5 trên 7 trận đụng độ gần đây trên sân nhà của Malaysia rất có thể sẽ được hai đội tái hiện ngày hôm nay. Các chuyên gia khuyên lựa chọn tài, tỷ lệ là 2, 1 trên 4. Nhận định về kèo châu Âu Ngoài lợi thế sân nhà thì Malaysia còn đang rất tự tin khi đã có cả 6 lần đối đầu gần đây họ chưa từng thua người Thái Thậm chí là hai lần chậm chán tại vòng loại World Cup vừa qua, họ đều hai lần đánh bại Thái Lan. Và cách đây không lâu thì cụ thể là vào cuối tháng 6 năm ngoái, họ đã từng đánh bại Thái Lan ở bán kết Kings Cup ở trên chấm luân lưu sau khi hòa một đều sau 90 phút. Vì vậy mà đây sẽ là chuyến làm khách được dự báo là sẽ không hề dễ dàng đối với đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking. Các chuyên gia khuyên lựa chọn hiệp 1 và full time, chọn hòa. Nhận định về kèo tỷ số Malaysia thường tỏ ra rất hiệu quả khi được chơi ở sân nhà. Bằng chứng là họ đều thắng đậm cả năm trận gần đây. Gần nhất đó là thắng lợi 4-1 trước Singapore, đội bóng mà Việt Nam đã không thể giành được 3 điểm. Trong khi đó, Thái Lan đã không thắng 5 trận gần nhất ở sân khách, trong đó chỉ hòa Việt Nam, Indonesia và thua chính Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Vì vậy mà đội nhà hoàn toàn có thể có được một kết quả tốt, ít ra sẽ là một kết quả hòa ở trận lượt đi này.